Chính ý tưởng làm video TikTok thu hút người xem, TikTok đã chứng minh nó là một trong những nền tảng xã hội phổ biến nhất hiện nay với hơn 1,65 tỷ lượt download tính đến thời điểm này. Hiện nó đã đứng thứ 6 trong số các nền tảng xã hội lớn nhất thế giới, vượt qua cả Snapchat, Twitter hay Pinterest. Với những con số ấn tượng như vậy, chắc hẳn bạn sẽ muốn là một phần của nó, nhất là khi thương hiệu của bạn muốn hướng tới đối tượng thanh niên, vì có tới 69% người dùng TikTok trong độ tuổi từ 16 đến 24, bạn không chắc sẽ bắt đầu thế nào. Đừng lo, Chúng tôi có 9 ý tưởng cực hiệu quả dưới đây. một, Tạo các thử thách với hashtag phổ biến, cũng giống như các nền tảng xã hội khác, hashtag trên TikTok chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm và phân loại nội dung. Nhưng các thử thách hashtag đặc biệt phổ biến trên trang mạng này. Những thử thách sử dụng hashtag để lôi kéo người dùng tạo ra các video cùng chủ đề, như một phần của chiến dịch hay xu hướng. Nếu TikTok có mặt từ năm 2015, Chắc hẳn bạn đã xem được rất nhiều video có hashtag ICBetken, có rất nhiều công ty đã sử dụng hashtag để quảng bá và đem lại hiệu quả vô cùng lớn. Nhà đương kim vô địch hiện nay là Chipon. Họ đã sử dụng ngày quả bơ, July 31, 2019, để cho ra mắt thử thách cho hashtag Kuadan trên TikTok. Những người yêu bơ nhận thử thách là chia sẻ những điệu nhảy lấy cảm hứng từ loại quả này. Nhạc nền sử dụng là bài The Guacamole của Dr. Jin và đặt test Guadan. Đơn giản quá phải không? Có đến 250,000 người đã tham gia vào thử thách này, chứng tỏ sự lan tỏa toàn cầu của nó. Trong chiến dịch kéo dài 6 ngày này, Chiptone còn nhận được kỷ lục với 430 triệu video bắt đầu với hashtag Guadan. Và đương nhiên nó cũng đem lại hiệu quả trong kinh doanh khi họ đã bán ra tới hơn 800. 000 đĩa guacamole, một món ăn với quả bơ và một vài loại rau củ khác nhân dân trong một ngày. Một vài điều bạn có thể học hỏi từ sự thành công của Guadan, sự đơn giản, bài hát của Akomon song rất bắt tai, và điệu nhảy ban đầu của nó thì vô cùng đơn giản và ngốc nghếch một cách đáng yêu. Bạn không cần phải có năng khiếu nhảy nhót để thực hiện điệu nhảy này, sự vui vẻ, điều gì khiến mọi người thích nhất về thương hiệu của bạn. Một thử thách để tán dương sản phẩm được yêu thích nhất, hay để đưa ra các chiến dịch khuyến mãi là những thứ có thể đem lại thành công, đặt ra mục tiêu, bạn đang cố gắng để thúc đẩy doanh thu. Như Chipon. Hay bạn muốn quảng bá thương hiệu. Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, để bạn có thể đo được mức độ ảnh hưởng của chiến dịch. 2. Chia sẻ các video về giáo dục, có thể bạn nghĩ rằng TikTok chỉ có những nội dung ngốc nghếch hay mang tính giải trí. Nhưng đó thực chất là một nền tảng hoàn hỏi để bạn có thể chia sẻ những thông tin hữu ích một cách đơn giản và thân thiện với người xem. Một vài bác sĩ đã xây dựng được một nền tảng lớn khán giả của mình bằng cách chia sẻ những thông tin về virus corona hay việc hút cần. Bác sĩ Daniel Jones, hay còn gọi là Mama Johnson, đã đạt được hơn 6 triệu view cho video chia sẻ về sức khỏe sinh sản với những bác sĩ như Jones, TikTok là một nơi hoàn hảo để truyền đạt thông tin đến trẻ vị thành niên hay thanh niên, những người thật sự cần những thông tin này nhưng lại không có bác sĩ riêng để có thể chia sẻ những vấn đề đó, các doanh nghiệp mở với mạng xã hội có khả năng truyền tải thông điệp của họ đến mọi người. Thông tin sai lệch đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông xã hội, điều quan trọng để đối phó với điều đó là tham gia các cuộc trò chuyện. 3. Hợp tác với những nhân vật có tầm ảnh hưởng, làm việc với những người sáng tạo trên TikTok sẽ đem đến cho bạn cơ hội kết nối với khán giả của họ và học hỏi được sự sáng tạo và tính độc đáo của họ. Ví dụ, miếng dán hạ nhiệt Musin đã hợp tác với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong chiến dịch Toxicotic. Chiến dịch này được diễn ra vào tháng 10, để quảng bá rằng cúm mùa không thể là nguyên nhân làm hỏng ngày lễ Halloween của bạn. Tuy nhiên bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ nói, hãy ở nhà, mỗi video sẽ bao gồm hashtag đó, đi kèm với hashtag sponsor để xác nhận sự đóng góp cho chiến dịch marketing này, một vài cách để hợp tác với những nhân vật có tầm ảnh hưởng như dưới đây, tiếp quản tài khoản, hãy để người sáng tạo nội dung đăng nội dung trực tiếp từ tài khoản của bạn. Điều này sẽ cho phép sự quảng bá diễn ra đồng thời ở cả tài khoản của bạn và người đó, thử thách hashtag, kết nối với nhân vật ảnh hưởng để quảng bá thương hiệu của bạn bằng những thử thách hashtag dành cho người xem của bạn và họ. Người đại diện thương hiệu, hãy để nhân vật ảnh hưởng đó quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn trên kênh của họ, như một phần của chiến dịch, đây là một vài tip để làm việc với người nổi tiếng trên TikTok, hãy tìm người phù hợp nhất với bạn hoặc thương hiệu của bạn. Đừng chỉ chăm chăm đi tìm kiếm những người nổi tiếng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc với một người có giá trị và có đối tượng khán giả phù hợp với thương hiệu của bạn. Quan trọng là bạn tìm được người phù hợp và xây dựng mối quan hệ cộng tác dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng, sự chân thực. Một nhân vật nổi tiếng được yêu thích vì họ có tiếng nói chân thực mà được khán giả của họ tin tưởng và tôn trọng. Để trở thành một đối tác hiệu quả, bạn cần để họ có quyền tự do sáng tạo trong nội dung họ tạo ra với thương hiệu của bạn. Hãy cùng nhau lên một kế hoạch, nhưng đừng quá quá kiểm soát. Xem xét hiệu quả của nó, việc đặt ra mục tiêu cho chiến dịch là rất quan trọng. Theo dõi kết quả của sự hợp tác này, bất kể là doanh số, tăng trưởng đối tượng khách hàng hay số lượng người tham gia chiến dịch để đo lường mức độ thành công chiến dịch của bạn. 4. Kỷ niệm những dịp đặc biệt, TikTok đã đặt hashtag Sekando vào ngày quốc tế phụ nữ để tri ân những người dùng là nữ. Dịp này là bàn đạp cho các tài khoản tập trung vào quyền lợi và lịch sử đấu tranh của phụ nữ để có được sự chú ý, ví dụ như Herso Tankin, nơi tôn vinh những người phụ nữ đáng chú ý từ thời đại trước. Ung Women, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu dành cho phụ nữ, cũng đã tận dụng ngày quốc tế phụ nữ để có được hơn 400.000 lượt xem trong chiến dịch Generation của họ. Người dùng TikTok không cần tìm kiếm các video nghiêm túc về bình đẳng giới mỗi ngày. Nhưng vào ngày quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Liên Hiệp Quốc và Herstor Tankin đã có cơ hội hoàn hảo để chia sẻ nội dung quan trọng, mỗi thương hiệu nên theo dõi các sự kiện và ngày lễ sắp tới, đặc biệt là những sự kiện có liên quan đặc biệt đến sản phẩm và câu chuyện thương hiệu của họ. Lịch nội dung phương tiện truyền thông xã hội của bạn có thể giúp bạn lập kế hoạch cho những dịp đó để bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thu hút sự quan tâm của khán giả. 5. Tạo video hướng dẫn, khi tôi còn là một thiếu nữ, kỹ năng trang điểm của tôi chỉ giới hạn trong việc chuốt mascara và dùng son môi. Nhưng ngày nay thanh thiếu niên có khả năng trang điểm vô cùng ấn tượng, phần lớn nhờ vào sự phổ biến của các hướng dẫn làm đẹp trên phương tiện truyền thông xã hội, nhưng nó không chỉ giới hạn trong vấn đề làm đẹp, những video hướng dẫn luôn được chào đón trên phương tiện truyền thông xã hội. Mọi người đều muốn học một cái gì đó mới, đặc biệt nếu bạn có thể xem nó trong 60 giây hoặc ít hơn, hướng dẫn nấu ăn nhanh cũng phổ biến trên TikTok. Thông thường, họ sẽ thông qua đó quảng bá kênh YouTube của họ, nơi họ cung cấp các công thức nấu ăn chuyên sâu. Các thương hiệu có thể tận dụng tính năng này bằng cách tạo ra các bộ lọc của riêng họ. Ví dụ, tuần lễ thời trang ni đã mời một số nhà sáng tạo TikTok đến các chương trình năm 2020, đã tạo ra một bộ lọc tạo khung ảnh ảo để đồng hành xuyên suốt chương trình, tạo hiệu ứng và bộ lọc yêu cầu chuyên môn thiết kế, vì vậy nó chỉ có thể có giá trị cho một sự kiện hoặc dịp lớn. Nhưng khi được thực hiện tốt, các bộ lọc có thể tăng cường nhận thức về thương hiệu và tăng lượng khán giả của bạn, cũng như tạo ra rất nhiều nội dung về thương hiệu từ những người theo dõi và người hâm mộ của bạn. 9. Tổ chức một cuộc thi, Unicloud đã phát động chiến dịch đa thị trường đầu tiên trên TikTok vào tháng 6 năm 2019, yêu cầu người tham gia tạo video cho chính họ mặc những bộ Unicloud yêu thích của họ với hashtag Cup Lady Ru, cuộc thi dành cho những người dùng TikTok từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Đài Loan và các video chiến thắng sẽ được phát trong các cửa hàng chọn lọc của các quốc gia tham gia. Cuộc thi là một thành công lớn và hashtag Úc Lady Ru có hơn 700 triệu lượt xem. Cuộc thi đã thu hút sự ủng hộ của người hâm mộ Uniqlo với một điều chắc chắn rằng sẽ có nhiều người xem video của họ hơn khi họ tham gia cuộc thi này. Điều này có lợi cho cả hai bên và là một ví dụ về cách nội dung do người dùng tạo có thể giúp thương hiệu của bạn, nội dung do người dùng tạo giúp tăng uy tín và niềm tin của bạn, đặc biệt khi nó đến từ những người sáng tạo đáng tin cậy. Khi bạn tái sử dụng nó với sự cho phép, bạn xây dựng mối quan hệ và lòng trung thành và nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất nội dung.